nhiều người thì cứ hỏi là là là cái ờ, lượng ăn ờ, cho con chó của em là bao nhiêu đây nha mọi người nhìn nha cái hướng dẫn sử dụng của cái bao cám ấy bất kỳ một cái bao cám nào nó đều sẽ có cái hướng dẫn sử dụng của nó và mọi người nhìn ở cái mặt sau của bao cám mọi người sẽ thấy đây giả sử như là cái bao màu hồng này nó dành cho cả chó trưởng thành và nó dành cho cả chó đang tuổi lớn thì với cái con chó trưởng thành ấy chúng ta sẽ xoay ở bên trên này xoay ở bên trên này giả sử như này đây là với cái con chó trưởng thành 5 cân à, những cái giống 5 cân như kiểu là poodle này à, hay là một số cái giống uh, chó ở cái tầm đấy có thể chiêu hua hua những con to to nó cũng có thể nó ở cái cỡ 5 cân đấy mọi người cứ để ý là những cái giống chó mà nó trưởng thành rồi mà nó 5 cân thì một ngày sẽ cho nó ăn 85 gram tức là nó chưa đến một lạng mà cho đến 115 gram nếu con chó vận động nhiều đó cái cách soi là mọi người soi như vậy uh, cái con chó trưởng thành nếu mà nó là 10 cân hay là con chó trưởng thành 20 cân đi là nó rơi vào cái giống giả sử như là giống mông cọc chẳng hạn uh, mông cọc cho ta thì nó là khoảng uh, ờ, 10 khoảng 20 cân thì với con chó trưởng thành một ngày nó sẽ ăn 245 gram cứ coi như là hai lạng rưỡi một ngày cho đến 325 gram à, tức là nó cứ coi như ăn từ hai lạng rưỡi đến 3 lạng một ngày cho một con chó 20 cân đó là nếu mà cho nó ăn cái bao màu hồng này hay là cái con chó 40 cân con chó 60 cân con chó 40 cân đây là một ngày nó ăn 330 gram ờ, con chó 40 cân mà là, mà là một ngày nó ăn 410 gram chứ con chó 30 cân là một ngày nó ăn 330 gram đó mọi người có thể uh, nhìn ở đây là mọi người giả sử như là uh, Mali chẳng hạn giống mọi người nuôi Mali hay là nuôi uh, một số cái giống hay là Golden uh, Labrador mấy cái giống của nó khoảng tầm 30 cân đấy thì một ngày của nó ăn khoảng tầm 3 lạng 3 uh, ờ, giả sử như rốt này mà rốt cái nó nó khoảng 40 cân thì một ngày nó ăn 4 lạng 1 tức là 410 gram là mình cho cho nó ăn 400 gram đã còn nếu mà con đực mà nó to nó gần 60 cân thì một ngày nó ăn 5 lạng rưỡi đó thì đây là với các con chó trưởng thành còn đấy với cái con chó mà đang tuổi lớn thì mọi người xoay này nó cũng như vậy thôi con chó tuổi lớn thì nó sẽ chia ra là một đấy là nó cũng theo cái cân nặng của con chó khi trưởng thành mọi người nhá giả sử như 5 cân này ở đây là nó là khi trưởng thành những cái giống chó khi trưởng thành có 5 cân 10 cân 20 30 40 60 80 cân đó là cái, cái giống chó đó khi trưởng thành thì nó là bao nhiêu cân thì chúng ta sẽ xoay ở cái hàng tương ứng với lại đây ở ờ, là 2 3 4 5 6 đến 20 ờ, tháng này cái này là nó là tháng tuổi tức là cái này nó là theo tháng nhé thì giả sử như là nói đơn giản giả sử như là mình soi ở cái hàng của con chó mông cọc đi con chó mông cọc của con chó Bắc Hà đi của Việt Nam mình đi là có con chó nó khi nó trưởng thành mình cứ tính nó ở cỡ 20 cân thì 20 đến 30 cân nhá nhưng cứ tính nó ở cỡ 20 cân đi còn cái giống nào nó ở giữa 20 với 30 thì mọi người sẽ lấy ở cái mức ở giữa giả sử cái con chó đấy khi nó trưởng thành cái giống mông cọc cứ coi như nó trưởng thành nó là 20 cân đi thì cái con chó 2 tháng này chúng ta sẽ nhìn ở cái dọc cái hàng 20 cân này và cái cột 2 tháng này thì cái con chó 2 tháng của giống 20 cân này nó sẽ ăn từ 130 ờ, đến 160 gram tức là nó là từ một lạng 3 đến một lạng 6 đó 3 tháng thì chúng ta lại soi xuống 30 cân với 3 tháng thì nó là hai lạng 7 cho đến 3 lạng 3 đó à, ờ, 4 tháng tương ứng này cũng 30 cân so ra là 350g đến 425g đó đấy giả sử như là đấy nó là cái giống mông cọc à đâu 290 đến 350 thì cái này là theo giống giả sử như rốt nhá mà giả sử là con chó rút cái đi thì chúng ta sẽ soi ở trên này này con rút cái này thì chúng ta sẽ soi là con trưởng thành 40 cân hai tháng này nó ăn là 240 đến 290 gram tức là hai lạng tư đến hai lạng chín này con chó 3 tháng này nó ăn này uh, ờ, 380 cho đến 420 gram đó con chó 4 tháng này nó ăn này 390 đến 500 gram và cứ như thế 5 đến 6 tháng là nó ăn từ 465 đến 530 gram và uh, ờ, 7 đến 12 tháng là nó ăn đến tối đa là 510 gram đó đó là cái mức ăn nhiều nhất là nó ăn đến 5 lạng hạt một ngày với cái con chó cái nhé đây là với con rốt nhưng con rốt cái là khi trưởng thành nó khoảng 40 cân đó còn nếu mà với con rốt đực khi trưởng thành nó 50 năm mấy cân hay là cứ coi như là nó 60 cân đi thì con rốt đực chúng ta có thể cho ăn theo cái cỡ của cái con chó khi trưởng thành 60 cân thì là hai tháng của nó là nó ăn nhiều hơn con cái một chút là nó ăn 275 đến 340 này à, ờ, 3 tháng thì nó ăn này 465 đến 530 này đó 4 tháng thì nó ăn 545 đến 685 đó là cứ như vậy là chúng ta sẽ soi ra với các con chó đang tuổi lớn nên là cái cột một cái cột dọc này đầu tiên 5 cân 10 cân cho đến 80 cân này nó là cái cân nặng của một cái con chó khi nó trưởng thành và 2 3 4 5 6 này thì nó là cái tháng tuổi của con chó và chúng ta cứ so ra còn bao nhiêu cân khi trưởng thành mông cọc trưởng thành coi như 20 cân thì hai tháng này gióng cái cột 20 cân xuống đây nó là một lạng 3 đến một lạng 6 này 20 cân này 3 tháng thì nó ăn từ 200 uh, ờ, ờ, từ 2 lạng 2 đến 2 lạng 7 đó tương tự như vậy là cái cách mà chúng ta cho con chó ăn cái lượng ăn đó mọi người nhớ ấy là uh, cái lượng ăn đấy thì là chúng ta sẽ cho nó ăn đủ thôi chứ chúng ta đừng cho ăn thừa bởi vì cái lượng ăn này là cái nhà những cái người uh, nhà sản xuất cám này người ta đã sản xuất cái những cái loại cám này nó hàng vài chục năm rồi năm bảy mươi năm người ta sản xuất cám là tất cả cái lượng ăn của các cái cái cái, cái con chó là người ta đã tính theo trên cân nặng là người ta chỉ tính nó chỉ có dư ra thôi chứ người nó không bao giờ nó ăn thiếu nhá nếu nó ăn đúng như thế này là nó sẽ dư một chút chứ nó không có thiếu về cái dinh dưỡng mà con chó nó cần cho nên là nếu mà cho ăn đúng cái lượng như là ở trên cái bao cám mà người ta ghi á thì cái con chó nó sẽ hơi mỡ màng con chó một chút hơi thừa thừa một chút so với cái lượng mà nó cần thực tế chúng ta nuôi nhưng mà đấy cái đấy rồi mọi người điều chỉnh giả sử như là con chó 40 cân mà mọi người cho nó ăn 4 lạng mốt thì ờ, mà mọi người thấy nó béo mọi người có thể giảm đi một chút để cho nó về khoảng tầm 3 lạng 7 3 lạng 8 đong hơi vơi một chút chẳng hạn đó còn các con chó đang tuổi lớn này con chó đang trong tuổi lớn đấy thì nó ăn rất là nhiều chính là con chó 30 cân có nhiều giống này golden này labrador này à, rồi à, à, béc bỉ những cái con mà nó cỡ nó nhỏ nhỏ chó cái thì nó cũng cứ coi như là nó 30 cân hay là Bắc Hà con Bắc Hà nó cũng gần 30 cân thì mình cứ tính này con 30 cân mà nó trưởng thành này là nó ăn một ngày là 330 gram tức là 3 lạng 3 thì một cái con 30 cân này ở trong cái tuổi lớn của nó này con 30 cân ở trong tuổi lớn của nó là hai tháng là nó ăn hai lạng này 3 tháng là coi như nó ăn 3 lạng này 4 tháng ăn 4 lạng này à, ờ, 5 đến 6 tháng là nó ăn 4 lạng rưỡi này uh, ờ, 7 đến 12 tháng là nó ăn uh, ờ, 4 lạng 7 đến 12 tháng là nó ăn 4 lạng nó lại giảm đi nhá từ 7 đến 12 tháng nó giảm đi như vậy là cái quãng mà nó ăn nhiều nhất của con chó 30 cân là ăn nhiều nhất của nó là 4 lạng rưỡi đó dòng trong giai đoạn từ 5 ờ, đến 6 tháng thì mọi người tưởng tượng là đấy cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn con chó choai 5-6 tháng ấy là nó ăn 4 lạng rưỡi mà khi nó trưởng thành rồi nó chỉ ăn có 3 lạng 3 thôi nó ăn gấp rưỡi nó gấp rưỡi cái con chó mà mà ở um, ờ, khi mà nó trưởng thành. con giả sử ờ, chó rốt này với tính theo con rốt đực đi. Con rốt đực 60 cân đi, một ngày nó ăn 5 lạng 6 là con trưởng thành. Thì ở trong cái quãng của nó là cái quãng 7 ờ, đến 12 tháng là cái quãng mà nó ăn nhiều nhất là nó ăn 850 gram 850 gram mà bình thường là nó ăn là 560 gram nó cũng khoảng gấp rưỡi thôi nếu mà à, khoảng gấp rưỡi nó cũng gấp rưỡi thôi nhưng đó đó là để mọi người thấy là một con chó trai ấy là nó ăn nó tốn nuôi một con chó ở trong cái giai đoạn tuổi lớn ấy, cái đồ ăn nó tốn hơn là một con chó trưởng thành nó tốn hơn hoặc là tốn đến nhiều nhất là gấp rưỡi bởi vì tính ra ấy, là một cái con chó 3 tháng nó đã ăn như một con chó trưởng thành rồi đây giả sử nhá cái ở cái cỡ chó 20 cân đi cứ chó 20 cân là một ngày nó ăn con trưởng thành một ngày ăn 245 g. Thì cỡ chó 20 cân cái con cỡ chó 20 cân này và con 3 tháng này thì một ngày nó ăn từ 225 g cho đến 275 g. Đó. 225 cho đến 275 nhé mọi người nhé. Mà cái con tức là từ 2 lạng 2 cho đến 2 lạng 7 đi mà cái con uh, trưởng thành nó chỉ ăn có hai lạng tư thôi thì mọi người thấy là cái con chó con 3 tháng đầu 3 tháng thì nó ăn ít hơn cái con chó trưởng thành nhưng mà cuối 3 tháng nó đã ăn nhiều hơn là một con chó trưởng thành rồi của cái giống chó đấy mà con chó con nó ăn nhiều hơn một con chó to đó là nó mới là 3 tháng mọi người nhé còn hai tháng thì nó ăn ít hơn tất cả các giống là, là hầu như nó đều như thế giả sử như rốt này nếu mà con rốt đực nuôi một con rốt đực đi thì ở cái cỡ 3 tháng của nó nó ăn 465 gram cho đến là 530 gram Ờ, mà cái con uh, rốt khi trưởng thành thì nó ăn là uh, rốt đực là nó ăn 560 gram thì ở cái con chó rốt thì cái con chó 3 tháng nó ăn cũng tương đương với một con chó trưởng thành tương đương như một con chó trưởng thành còn chó, con chó 4 tháng là nó ăn nhiều hơn con chó trưởng thành rồi đó để cho mọi người biết là khi mà trong cái giai đoạn mà cái con chó choai ấy là nó đã ăn người ta đã tính cái lượng ăn nó đã nhiều hơn rồi cho nên mọi người cho con chó choai nó ăn đấy mọi người đừng thấy nó ăn mà nó ngon miệng mà nó thiếu mà mọi người sợ nó thiếu sợ nó bị ăn ít nó bị thiếu chất mọi người không phải sợ cái việc đấy bởi vì cái lượng ăn của con chó choai ấy, nó đã là từ lúc nó bé tí như vậy nó đã bằng cả một con chó 40 cân này nó ăn rồi một con chó trưởng thành nó ăn rồi với giả sử với con rốt thì cái con chó nó có 12 13 cân nó đã ăn bằng một con 40 cân rồi tức là cái lượng đấy là cái lượng người ta đã tính đã đủ cho cái con chó nó lớn rồi mọi người không phải sợ là nó bị thiếu và ăn như thế là là là là con chó ăn đủ lượng thì con chó nó sẽ tiêu hóa tốt nhất đó còn mọi người có thể dùng các cái loại hạt khác nhé thì về cái lượng ăn đấy là mọi người cũng nhìn ở trên bao hạt nó cũng sẽ có tất cả các loại hạt nó đều sẽ có ok xin ờ, chào tất cả mọi người nhé ai mà có cần mua hạt thì liên hệ với đại trại qua hai số điện thoại uh, uh, mua hạt hay là chibi hay canxi hay là liver detox này thì đều có hết những cái gì mà chạy dùng đấy mấy những cái này là đều chạy đều bán hết ship đến nhà uh, thì mọi người cần thì mọi người sẽ liên hệ với trại qua cái số điện thoại uh, hoặc là zalo hai số 098 111 5000 hoặc là 0901 008 234 nhé Ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo